Trước tiên, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về từ thông. Vậy từ thông là cái gì? Ở chương số 4, các em đã biết là để đặc trưng cho từ trường hay để đặc trưng cho độ mạnh yếu của từ trường. Người dùng một, người ta dùng một khái niệm đó là cảm ứng từ. Vậy để đặc trưng cho số đường sức từ gửi qua một khung dây trong một đơn vị thời gian thì người ta dùng một khái niệm đó chính là từ thông. Vậy từ thông ở đây là một đại lượng đặc trưng cho số đường sức tử xuyên qua diện tích S đặt vuông góc với đường sức trong một đơn vị thời gian. Các chú ý, đây là cái khái niệm của từ thông. Và từ thông được ký hiệu bằng chữ phi. Đơn vị là VB và ký hiệu là VKB. Vậy thì độ lớn của từ thông gửi qua một khung dây trong một đơn vị thời gian. Độ lớn của từ thông gửi qua một khung dây trong một đơn vị thời gian được tính bởi công thức như thế nào? Chúng ta sang mục tiếp theo, đó là mục hai nhỏ. Đó là từ thông gửi qua một diện tích S đặt trong từ trường đều kem quan sát. Đây. Chúng ta có một khung dây. Và đây, khung này có thể là khung hình tròn hoặc là hình chữ nhật. Tùy vào cái cấu tạo mà kem muốn chế tạo được cho kem Đặt trong từ trường đều có các đường sức từ song song và cách đều nhỏ. kem quan sát, chúng ta thấy là góc tạo bởi giữa vector pháp tuyến của khung dây và vector cảm ứng từ B, đó chính là alpha. Và thực nghiệm đã chỉ ra rằng độ lớn của từ thông gửi qua diện tích của khung được tính bởi công thức là phi bằng NB nhân SC và nhân với cốt của góc alpha. Trong đó, N là số vòng quấn của khung dây B là cảm ứng từ và đơn vị tính bằng là Tesla. SC là diện tích của khung rồi. Và đơn vị của diện tích là mét vuông. Các chú ý nha. Đơn vị của diện tích phải là mét vuông. Nếu bài toán cho các cạnh của khung là cm thì các tính theo diện tích là cm vuông nhé. Sau đó các đổi về đơn vị là mét vuông. Được chưa các Còn alpha là góc tạo bởi giữa vector cảm ứng từ B và vector pháp tuyến của khung dày.